À, à, xin chào tất cả các bạn à, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục sang đến bài 10 của Kanji trong cuốn giáo trình Minano nếu không vô tập 1 vậy thì trong bài 10 này chúng ta sẽ học đến chữ đầu tiên đó là chữ trà chữ trà thì âm Hán là trà có nghĩa của nó cũng là trà vậy chúng ta sẽ học chữ đầu tiên nhé Cái này chúng ta sẽ được viết như sau. Ở ờ, trên của nó là bộ thảo. Và chúng ta tưởng tượng như đây là cái mái đúng không nhỉ? Ờ, dưới là à, dưới là cái cây à, là mộc. Vậy thì trong chữ chảo này chúng ta sẽ được viết với 9 nét. Nét thứ nhất. Nét số 2. ba nhé à, đối với chữ mà chữ trà thì cái cách đọc của nó thì không có âm kunzomi để đọc mà chúng ta cũng chỉ đọc bằng âm ongomi vậy âm ongomi sẽ được đọc với hai cách đó là chữ trà và chữ sa cách đọc của ongomi đó là chữ chữ trà và chữ sa à, ví dụ những ví dụ liên quan đến cách đọc thì chúng ta sẽ đi vào ví dụ thứ nhất đó là chữ ô được ghép với lại chữ trà chữ này chúng ta sẽ được đọc là ô trà ô trà và nghĩa của nó là trà trà xanh và một chữ thứ hai đó là khi chúng ta ghép chữ ni hông trà chữ này thì có nghĩa rằng là trà nhật trà của nhật bản trà nhật bản và chúng ta sẽ cách đọc đó là ni hông trà chữ này sẽ đọc là ni hông trà Nihon Chan có nghĩa là trà của Nhật Bản ví dụ số 3 đó là khi chúng ta ghép chữ hồng với chữ trà đây là chữ hồng và chữ trà thì chữ này có nghĩa là cô trà cô trà có nghĩa là trà đen trà đen về ví dụ thứ tư đó là chữ trà với chữ đạo thì chúng ta thấy rằng là trà đạo đúng không ạ ờ, cách pha và uống trà của người nhật thì lúc này chúng ta sẽ lấy âm lọc đó là âm âm sa nghĩa là sa đô nghĩa là trà đạo vậy chúng ta sẽ viết chữ trà được ghép với lại uh, chữ đạo chờ mình chữ nào thì chữ này chúng ta sẽ được đọc là so đồ so đồ nghĩa là cách pha và uống trà của người nhật cách pha và cái cách uống uống trà Vậy thì đối với chữ trà này thì chúng ta sẽ có cách nhớ như sau à, Âm Hán là trà và nghĩa của nó cũng là trà vậy thì đối với chữ trà được viết với 9 nét uh, như sao như thế này và chỉ có cách đọc của là âm âm mi đó là trà và sa ví dụ như là ô trà ô trà ở đây thì nghĩa là trà xanh uh, ờ, ni hông trà nghĩa là trà của người nhật bản uh, và chữ này là cô trà văn hán là hồng trà hồng trà thì nghĩa là trà đen uh, tiếp đến đó là uh, chúng ta sẽ có chữ trà và chữ đạm thì chữ trà đạo này sẽ đọc là sao đô sao đô có nghĩa là cách pha và cách uống trà của người nhật tiếp tục chúng ta sẽ chuyển sang chữ số 10 đó là chữ tửu và vậy thì chữ tửu à, có nghĩa của nó là rượu tiếp tục chúng ta sẽ chuyển đến chữ số 2 chữ số 2 đó là chữ tửu và tửu ở đây có nghĩa là rượu À, trong chữ tiểu này thì chúng ta sẽ có 10 cách 10 nét viết. Chúng ta sẽ được viết như sau. Chữ tiểu. À, với chữ tiểu này có nghĩa là rượu và được viết với 10 nét. Nét thứ nhất chúng ta sẽ được hình thành với lại đó là bộ thủy liên quan đến nước đúng không nhỉ? 그래서 뭐 하라. và vâng, được tiếp với 10 mét trong chữ tiểu này thì chúng ta sẽ có cách đọc đó là ờ, cách đọc của ông Kungomi Kungomi Kungomi sẽ được đọc là Sake Sake còn đối với lại âm ông Yomi chúng ta sẽ được đọc là siêu Ông Yomi sẽ được đọc là siêu Vậy thì với ví dụ của chữ tiểu này có cách đọc là cưng tô mi thì chúng ta sẽ à, được à, viết đó là chữ chữ tiểu sẽ đứng một mình mình thì chữ này sẽ được đọc là sake sake nghĩa là rượu rượu về ví dụ số 2 đó là uh, khi chúng ta sẽ lấy cách đọc của âm otomi đọc là siêu chẳng hạn thì chúng ta sẽ có là nihon siêu nghĩa là uh, rượu sake Nhật Bản Nhật Nihon Nihon sake Nihon siêu Sumasen đó là cách đọc của âm âm ông Nomi thì đây có nghĩa là rượu Nhật Bản rượu Nhật Bản lấy âm ông Nomi để đọc và tiếp tục đến ví dụ số 3 đó là khi chúng ta nói đến quán rượu hoặc là tiệm rượu đúng không nhỉ thì chúng ta sẽ đọc là sakeya chúng ta sẽ có chữ tiểu ghép với lại chữ ốc thì chữ này chúng ta sẽ được đọc là sakeya nghĩa là tiệm bán rượu đúng không nhỉ tiệm bán rượu Vậy thì nhìn ờ, qua đây thì chúng ta thấy rằng là à, chúng ta sẽ nhắc lại một lần nữa à, chữ tỉu ở đây có nghĩa là, là rượu với lại 10 nét viết với âm kunzumi sẽ được đọc là sake âm ongomi sẽ được đọc là siêu và ví dụ như là sake à, sake ở đây có nghĩa là rượu và nihon nihon siêu có nghĩa là à, rượu của nhật bản và ví dụ thứ ba nữa đó là sake ya Sakeya thì là chữ tình với lại chữ óc thì chúng ta sẽ được là Sakeya có nghĩa là tiệm bán rượu à, tiếp tục chúng ta sẽ chuyển sang chữ số 3 à, chữ số 3 của bài hôm nay đó là chữ tả tả ở đây có nghĩa là sao và chép lại Ờ, chúng ta phải chuyển sang chữ số 3 đó là chữ tả à, tả nghĩa là sang là chép lại vậy thì chữ tả chúng ta sẽ được viết như sau đầu tiên chúng ta sẽ viết cụ mịch ở trên uống và được viết bởi năm nét với lại âm tương tô mi sẽ được đọc là ư chữ âm tương tô mi được đọc là ư chữ còn âm ông tô mi âm ông tô mi ở đây thì chúng ta sẽ được đọc là sa đọc là sa Vậy thì với những cái uh, cách đọc của âm ông Tungtomi và ông Tungtomi này thì chúng ta sẽ có những từ uh, để chúng ta sẽ ghép như sau. Thứ nhất đó là khi chữ tả được ghép với lại chữ sự thì có nghĩa là sao chép là chụp lại ờ, và lúc này cách đọc của nó là âm âm Tungtomi để đọc đó là ư chữ ư chữ sự ư chữ sư và ư chữ sư này có nghĩa là sao chép chụp lại sao chép chụp lại một ví dụ số 2 uh, ờ, đó là sự sao chép uh, được sao chép thì chúng ta sẽ được ghép với lại chữ rự đuôi của nó là rự là ư chư rự ư chư rự nghĩa là được sao chép Về ví dụ số 3 thì chúng ta sẽ à, được ờ, ghép và chữ tả với lại chữ chân thì chúng ta sẽ được đó là xạ xin có nghĩa là um, xạ xin thì có nghĩa là chụp ảnh đây là hình ảnh xạ xin nghĩa là hình ảnh và chúng ta sẽ có là chữ xạ xin nha thì có nghĩa là tiện chụp hình thì chúng ta sẽ biết được thêm một ví dụ nữa đó là chữ chữ tạ chân và chữ óc thì đây có nghĩa là xạ xin nha nghĩa là tiện chụp hình chụp hình vậy thì đối với lại chữ tả thì chúng ta sẽ nhớ lại như sau thứ nhất tả có nghĩa là sao chép lại và với năm cách viết năm nét viết chúng ta sẽ đưa chữ tả với cách đọc âm kungomi là ư chữ và âm kungomi sẽ là sạ ví dụ như là ư chư sự có nghĩa là sao chép là chụp lại còn ư chư rự được sao chép sạ sinh hình ảnh và sạng sinh ga ở ờ, tả chân và ốc thì có nghĩa là tiện chụp hình vậy chúng ta sẽ chuyển sang chữ thứ tư của bài đó tư thì là âm hán là chân và nghĩa của nó là thập vậy chúng ta sẽ cùng hiểu chữ tư nhé vậy thì ờ, chữ chân sẽ được viết như sau và trong chữ chân thì chúng ta sẽ có âm kunzomi đó là chữ ma và ma chữ ma chữ và âm âm zomi sẽ được đọc là sin là sin ví dụ như về cách đọc của âm kunzomi sẽ đọc là ma thì chúng ta có à, ma nami nghĩa là hướng chính nam vậy thì chúng ta sẽ được uh, viết chữ à, chữ chân này với lại chữ nam ví dụ chữ chân chúng ta sẽ được viết với lại chữ nam nữa thì đây chính đọc là ma mi na mi hướng chính nam ví dụ số 2 chúng ta sẽ được uh, viết đó là chữ chân với lại chữ bạch chân với chữ bạch thì chữ này chúng ta sẽ được đọc là ma chữ siro và cũng lấy âm mi để đọc ma chữ siro ma chữ siro này có nghĩa là trắng xóa trắng xóa tiếp tục chúng ta sẽ tìm hiểu chữ ví dụ số 3 à, ờ, đó là chữ châm được ghép với lại chữ chân được ghép với lại chữ thực à, thì chữ này à, sẽ được là đọc là xin di chữ nghĩa là chân thực chân thực và chữ này sẽ được đọc lấy âm âm âm do mi để đọc đó là đọc là xin tiếp tục đến ví dụ thứ tư ví dụ thứ tư đó là chúng ta sẽ ghép chữ chân với lại chữ lý chữ chân với lại chữ lý chân lý thì chữ này chúng ta sẽ được đọc là Sinrin Sinrin nghĩa là chân lý nghĩa của nó cũng là chân lý luôn vậy thì cách đọc đây cũng lấy đông ông ông zombie để đọc và còn ờ, đối với chữ này thì chúng ta sẽ lấy âm âm cưng zombie để đọc vậy thì đối với lại chữ chân thì chúng ta sẽ nhìn lại như sau ờ, chân thì có nghĩa là thật với 10 nét viết và ông Tungomi sẽ được đọc là ma và ma chữ ông Ongomi sẽ được đọc là sin và ví dụ như là à, chân nam thì là ma minami nghĩa là hướng chính nam uh, ví dụ số 2 đó là chữ chân được ghép với lại chữ chữ bạch bạch ở đây là màu trắng thì là chúng ta sẽ lấy âm ông công để đọc nhé thì là ma chữ siro thì sẽ là trắng xóa màu màu trắng xóa và chữ tiếp theo đó là chân với chữ thượng thì chúng ta sẽ đọc là xin di chuyển và lấy âm bằng âm cơ mi để đọc vậy chúng ta sẽ được chữ chân thượng à, chữ đi à, chữ tiếp theo đó là à, chữ chân với lại chữ lý chúng ta sẽ đọc là xin ri và lấy âm âm cơ mi để đọc chữ xin và nghĩa của nó là chân lý à, vậy thì chúng ta sẽ chuyển sang chữ à, tiếp theo đó là chữ số 5 à, chữ số 5 ở đây là âm hán là chỉ và chỉ ở đây thì có nghĩa là giấy Vậy chúng ta sẽ tìm hiểu chữ số 5 nhé sentir. với 10 nhé và uh, cách đọc âm công chúng ta sẽ được đọc là kami hoặc là ga gami chỉ thủ chỉ và chữ này chúng ta sẽ được đọc là tegami tegami tegami ở đây thì có nghĩa là ờ, là thư thư ví dụ số 3 ờ, khi chúng ta sẽ à, được ghép với lại chữ tân với lại chữ văn và à, chữ chỉ thì chúng ta sẽ được đọc là xin bưng xin nghĩa là giấy báo chúng ta sẽ được uh, viết với lại chữ tâm nhé tâm này chữ văn và tiếp tục đó là chữ chỉ thì chữ này là xin bưng xin bưng xin nghĩa của nó là giấy báo giấy báo vậy thì đối với lại chữ chỉ này chúng ta sẽ nhớ lại một lần nữa như sau thứ nhất chỉ có nghĩa là giấy với 10 nét viết và âm cưng komi sẽ được đọc là kami hoặc là gami âm âm komi sẽ được đọc là si ví dụ như kami nghĩa là giấy uh, lấy cái cách đọc của âm kunzumi terami terami sẽ bị biến âm sẽ đọc là gami cũng lấy âm kunzumi để đọc đó là terami nghĩa là thư xin bưng xin xin bưng xin và chữ xin này sẽ lấy với cách đọc của âm ông ongomi là giấy báo vậy tiếp tục chúng ta sẽ uh, nhớ và chuyển sang chữ tiếp theo đó là chữ số 6 chữ số 6 ngày hôm nay chúng ta học đó là chữ ánh ánh ở đây có nghĩa là chiếu vậy chúng ta sẽ tìm hiểu chị Ánh nhé Chữ Ái chúng ta sẽ được viết như sau Đối với chữ ánh thì chúng ta sẽ có 9 nét viết Có 9 nét viết Nét thứ nhất Nét số 2 3 chính em biết với cách đọc của ông Kunhomi ông Kunhomi sẽ đọc đọc là ôi sự và chữ ha còn âm ông Kunhomi sẽ đọc đọc là e điếm với lại chữ ờ, chữ in tên in tên in ở đây nghĩa là uh, người phục vụ sai rồi. ví dụ số 2 đó là chúng ta sẽ được ờ, Ồ, sao lại? thì mãi chị đi. Viết lộn. Ờ, ví dụ số 2 Ví dụ số 2 đó là chúng ta sẽ viết chữ ánh chúng ta sẽ được đọc là ega ega ở đây có nghĩa là phim vậy thì lấy cách đọc là âm âm âm vô mi để đọc thì đã đọc là e còn chữ bạch sẽ đọc là ừ chữ à, tiếp tục chúng ta sẽ nhớ như sau chữ ánh nghĩa là chiếu với hình chín nét viết cách đọc âm cung mi ừ chữ chữ ha cách đọc âm âm mi là e ví dụ như là trước cư ờ, ư chiêu sự nghĩa là chiếu phim mà uh, ờ, era có nghĩa là phim vậy tiếp tục chúng ta sẽ chuyển sang chữ số 7 chữ số 7 ở đây có nghĩa là họa và nghĩa của nó là vẽ nghĩa là vẽ à, đối với chữ này thì chúng ta sẽ được uh, viết làm tám nét nghĩa là vẽ với lại 8 nhé với cái làm 8 nhé nét thứ nhất nét số 2 số 3 4 5 uh, 8 mét với ông ông Komi sẽ được đọc là ngang hoặc là cao cự và chữ này thì nó sẽ không được ờ, đọc là ông Komi không có cách đọc của Komi mà chỉ có cách đọc của ông Komi thôi vậy ông Komi sẽ được đọc là chữ ga hoặc là cao cự ví dụ như sau ví dụ như khi chữ ánh được ghép với lại chữ họa thì chữ này chúng ta sẽ được đọc đó là ega ega và lúc này sẽ lấy âm âm âm công bị để đọc ega thì chữ này đó là phim ảnh nghĩa của nó là phim ảnh về ví dụ số 2 không ạ? Được ghép với lại chữ da Chữ da Thì trong cách đọc của chữ này sẽ được đọc là ga cả Ga cả Và nghĩa của nó chính là uh, họa sĩ Họa sĩ Về ví dụ số 3 Đó là khi chữ hội được ghép với chữ họa có nghĩa là đồ họa thì chúng ta sẽ được uh, uh, viết chữ hội như sau chữ hội được ghép với lại chữ họa đây chính là chữ hội họa và cách đọc của chữ này sẽ được đọc là taiga taiga uh, ờ, taiga ở đây có nghĩa là đồ họa đồ họa À, vậy thì à, trong chữ này thì chúng ta vẫn thấy rằng là còn à, chữ đọc là cao cự đúng không nhỉ? Thì chúng ta sẽ được ghép chữ kế với chữ chữ ngoại nhá. Thì chúng ta sẽ à, được à, đọc như sau. Khi chúng ta viết chữ kế với lại chữ họa và trong chữ họa này người ta có thể đọc là hoạch cũng được đúng không nhỉ? Và chúng ta sẽ được uh, đọc chữ này đó là chữ cai ờ, à, kê ca cự kê ca cự nó năm chữ kế hoạch đấy thì vậy chữ này thì chúng là chữ hoạch họa hoặc là hoạch đều được đây chữ kế và nghĩa của nó cũng là kế hoạch luôn vậy thì đối với lại chữ họa này thì chúng ta nhớ một ờ, lần như sau thứ nhất họa có nghĩa là vẽ với 8 nét không có âm tương gomi mà chỉ có âm ông gomi nó là ca hoặc là ca uh, ca tự hoặc là ga e ga e ga nghĩa là phim ảnh còn tiếp tục đó là uh, chữ họa với lại chữ ra thì chữ này sẽ đọc là đa ca nghĩa là họa sĩ uh, hội với họa thì sẽ đọc là kai ga nghĩa là đầu họa và chữ kế chữ hoạch thì sẽ đọc, đọc là kế uh, thuê cao cự cũng nghĩa là kế hoạch À, tiếp đến chúng ta sẽ chuyển sang chữ số 8 đó là chữ điếm à, điếm ở đây là cũng nghĩa là tiệm vậy chữ điếm có nghĩa là tiệm chúng ta sẽ được viết chữ điếm với 8 nét như sau điếm với 8 nét nét thứ nhất

Và vâng, chữ điếm này chúng ta sẽ có cách đọc của âm kunzumi đó là c Kunzumi sẽ được đọc là c Còn âm ongumi sẽ được đọc là tên. Tên. Ví dụ như sau, ví dụ như khi chữ tiện này, chữ điếm này nó sẽ được đứng một mình. Thì chữ này sẽ được đọc là c nghĩa là uh, cửa tiệm hay là cửa hàng cửa tiệm một cách đọc uh, à, một uh, ví dụ tiếp theo đó là khi nó được viết với lại chữ viên thì chữ này sẽ được đọc đó là tên in Tên in có nghĩa là người phục vụ. Một ví dụ số 3 đó là khi chữ thư được ghép với chữ tiệm thì đây có nghĩa là tiệm sách và đọc là sô tên. thì có nghĩa là tiệm sách tiệm sách vậy thì đối với lại chữ chữ nếu này chúng ta sẽ hiểu là nghĩa là tiệm với 8 nét như thế này cách đọc của âm tương mi sẽ là mi c âm âm mi sẽ là tên và ví dụ như là mi c có nghĩa là cửa tiệm ờ, tên in có nghĩa là người phục vụ tên in uh, chữ tiệm với lại chữ uh, chữ viên đó là chữ thư với chữ tiện thì chúng ta sẽ đọc là sô tên nghĩa là tiện sách à, và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một chữ tiếp theo đó là chữ số 9 số 9 ở đây nghĩa là chúng ta học là chữ anh và cũng có nghĩa là anh chữ tiếp theo đó là chữ số 9 chữ anh và nghĩa của nó cũng là anh vậy thì đối với chữ anh này chúng ta sẽ được viết như sau chữ anh với 8 nét nét thứ nhất số 2 3 4 5 6 8 nét và cách đọc của nó thì chúng ta sẽ thấy rằng là không có cách đọc của Tomomi và chỉ có cách đọc của ông Tomi sẽ đọc là E, E, đây là trường âm à, và trong với lại ví dụ của chữ uh, Anh thì chúng ta sẽ có cách đọc của ông Tomi vậy bây giờ chúng ta sẽ đi lấy những ví dụ và liên quan đến cách đọc của chữ uh, chữ Anh này nhé và sẽ chỉ đọc là E thôi vậy thì khi chữ Anh này sẽ được ờ, ghép với lại chữ quốc đó là anh quốc anh quốc và đọc là e cô cự e cô cự à, e cô cự ở đây thì là nước anh nghĩa của nó là nước anh ví dụ số 2 đó là khi chữ Anh được ghép với chữ ngữ chữ Anh với chữ ngữ thì trong chữ này sẽ được đọc là ego có nghĩa là tiếng Anh tiếng Anh về ví dụ số 3 đó là chữ Anh được ghép với chữ tài Ờ, thì chữ này sẽ được đọc là ờ, e sai. Nghĩa của nó chính là tài năng. E sai nghĩa là tài năng. Vậy thì đối với chữ anh này chúng ta sẽ ờ, nhắc lại một lần nữa như sau. Thứ nhất, anh có nghĩa là anh. Với tám nét viết và âm homony sẽ được đọc là e. Ví dụ như là e cô cự nghĩa là Anh Quốc và nước Anh chữ Anh ghép với chữ ngữ thì chúng ta sẽ đọc là ego ego ở đây có nghĩa là tiếng Anh và chữ Anh được ghép với chữ tài thì trong chữ này sẽ đọc là à, esai esai có nghĩa là tài năng À, vậy bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang chữ tiếp theo đó là chữ cuối của bài đó là chữ số 10 à, chữ số 10 đây là chữ ngữ ngữ có nghĩa là tiếng vậy thì chữ ngữ chúng ta sẽ được viết với 14 nét đầu tiên chúng ta sẽ viết bộ môn sau đó là chữ ngũ và bộ khẩu này đấy vậy thì để viết chữ ngũ này chúng ta sẽ được 14 nét nét thứ nhất nét số 2 bo này 4 chín mười mười mười hai ba với 14 nước này với âm ông sẽ được đọc là Kata và âm ông sẽ được đọc là Go ví dụ như sau khi chữ ngữ được ghép với lại chữ chữ rự chữ katakana thì à, hiragana thì chúng ta sẽ được đọc là uh, ờ, kata rự kata rự ở đây có nghĩa là nói chuyện hoặc là kể chuyện kể chuyện về ví dụ số 2 đó là khi chữ ngữ à, được viết với lại chữ ra ngữ thì chữ này cũng sẽ đọc lấy âm âm tương dô mi để đọc đó là ra ngữ này thì sẽ là tâm sự nghĩa là tâm sự tâm sự nam nữ đúng không nhỉ à, tiếp tục ví dụ số 3 đó là khi chữ nhật bản ngữ thì đây chính là chữ ni ni nihon go nghĩa là tiếng nhật tiếng nhật ngôn ngữ tiếng nhật và à, tiếp tục đó là à, khi chúng ta muốn à, nói tên nước với lại cộng chữ go à, cộng với lại chữ ngữ này thì nghĩa là tiếng của nước đó Vậy thì ví dụ thứ tư chúng ta có chữ vọc Vọc à, Được ghép với lại chữ ngữ Chữ vọc với chữ ngữ Thì chữ này chúng ta sẽ được đọc đó là uh, à, Monotapari Thì có nghĩa là uh, câu chuyện Câu chuyện Vậy thì trong bài số 10 chúng ta sẽ học chữ số 10 là chữ kết thúc đó là chữ ngữ nghĩa là tiếng với 14 nét viết như thế này ông kongomi sẽ được đọc là kata ông ông kongomi sẽ được đọc là go ví dụ như là kataru nói chuyện kể chuyện uh, ờ, kata rau nghĩa là tâm sự nihongo là tiếng là sẽ lấy âm âm ông kongomi để đọc và đây chữ này chúng là kata uh, à, mono katari là câu chuyện Ờ, vậy thì ừ, bài 10 sẽ kết thúc ở đây à, xin hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau xin chào các bạn À, xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu đến bài số 9 của Kanji à, trong cuốn giáo trình Minano Nihongo tập 1